Hello hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn. À, thị trường đang ở đâu và chúng ta cần uh, xử lý các vấn đề về cổ phiếu chúng ta trong thời gian tới như thế nào? Đây có lẽ là những câu hỏi mà tôi biết rằng là phần lớn các anh chị em đang muốn hỏi và đang đặt câu hỏi uh, với tôi ạ. Và chúng ta đã biết rằng là trong thời gian vừa qua thị trường của chúng ta cũng đã tăng khá mạnh và khi mà thị trường tiếp giáp với vùng kháng cự rất là lớn đây thì quan sát đây chúng ta vẫn thấy là nó vẫn chưa có những cái tín hiệu phân phối đủ mạnh và các bạn đã biết rằng là trong phân tích về thị trường chứng khoán á, yếu tố xác định để khi nào thị trường đạt đỉnh hoặc là thị trường khi nào thị trường tạo đáy là hai thành phần cực kỳ quan trọng để các nhà đầu tư cá nhân các nhà đầu tư nhỏ lẻ chúng ta biết và chúng ta thoát ra khỏi thị trường trên cái vùng đáy ấy, thì bao giờ chúng ta chúng ta cũng thấy là thường thì nó sẽ có những cái quá trình giảm rất mạnh hay chúng ta gọi là giảm sốc với những cái giảm phiên có thể sàn đây là những cái đặc tính của nó hoặc là trên quá trình tạo đỉnh thì chúng ta thấy là cái sự rung lắc rất lớn và đặc biệt là nó sẽ có những cái tín hiệu phân phối ở đây chúng ta cũng đã thấy bắt đầu có những cái dạn nứt gọi là phân phối đấy đây là những dạn nứt phân phối đây là những dạn nứt phân phối đã diễn ra phân phối là giá giảm so với phiên hôm trước và khối lượng của sự gia tăng và chúng ta tiếp tục có cái sự gia tăng về khối lượng ở đây đây là những tín hiệu không được mấy tích cực cho cái thị trường chung trong giai đoạn này <clears throat> tuy nhiên thì ờ, sao tuy nhiên thì chúng ta cũng không quá lo lắng ạ <clears throat> ở giai đoạn này thì chúng ta cần phải gì ạ cần phải bóc tách ra bóc tách ra những cái cổ phiếu nào tạo đỉnh và những cổ phiếu nào đang vẫn còn tích lũy để chúng ta chia ra Tại thay vì các bạn thấy rằng là những cổ phiếu tạo đỉnh như là Vietcombank nếu mà trong quá trình điều chỉnh các bạn lại thấy nó rẻ các bạn mua vào thì đây là cái quá trình nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì ờ, qua nghiên cứu thì chúng ta thấy rằng là mỗi cổ phiếu thì nó đều có những cái giai đoạn uh, xu hướng và sau khi tăng hết xu hướng thì nó là một chu kỳ hay là một pha, pha giảm, một pha điều chỉnh. Thì ở cổ phiếu này cũng tương tự như vậy, bạn đang thấy là cổ phiếu đang gặp những cái vùng kháng cự khá là lớn ở phía trên này và khi gặp vùng kháng cự lớn như này biến động dao động lớn này thì ờ, cổ phiếu sẽ có quá trình phân phối một thời gian trước khi có những đợt giảm sâu nên những cái đợt giảm đấy là lúc mà chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải thoát ra khỏi thị trường chứ không phải lúc đấy chúng ta thấy giá rẻ mua bởi vì tư duy của rất nhiều nhà đầu tư khi mà cổ phiếu tạo đỉnh hoặc là cổ phiếu tăng mạnh và có những nhịp giảm mạnh là chúng ta nhảy vào mua bởi vì giá rẻ hết đấy là cái sự uh, chết chóc đau thương của phần lớn các nhà đầu tư trên thị trường uh, Hòa Phát cũng tương tự như vậy <coughs> khi cổ phiếu tạo đỉnh và vượt thoát đặc biệt là vượt thoát ra vùng kháng cự thì chúng ta thấy rằng là mới hôm trước ông có nói là vùng kháng cự này à, bây giờ bán ra nó lại vượt qua nhưng bạn biết rằng đây là những cái chiêu trò để các nhà đầu tư hay là các nhà cái à, có thể à, gọi là lừa lừa gạt những nhà đầu tư cá nhân bởi vì khi mà cổ phiếu vượt qua vùng kháng cự này thì thường các nhà đầu tư cá nhân chúng ta lại thích thích để nhảy vào mua và đây là một quá trình phân phối dần bạn bạn biết rằng đây là những tín hiệu phân phối đây là những cái tín hiệu phân phối khi mà dòng tiền từ nhà đầu tư tổ chức chuyển sang nhà đầu tư cá nhân rồi thì cái cơ hội của chúng ta sẽ không còn nhiều nữa để chúng ta biết rằng là cơ hội là một yếu tố quan trọng để chúng ta biết chu kỳ chúng ta còn nhiều hay ít và chúng ta cũng có thể thấy những cổ phiếu Vinamilk dù là nó đang tích lũy sát đỉnh có thể nó có những phiên tăng một hai phiên nữa nhưng rõ ràng là chúng ta không có nhiều cơ hội cho cái nhịp tăng này có nhịp tăng này Techcombank chúng ta cũng thấy có thể một đến hai nhịp khi mà cổ phiếu tiếp giáp đến cái vùng kháng cự này kháng cự rất mạnh thực sự rất mạnh nó để tiếp tục tích lũy để kéo lên trước khi kết thúc chu kỳ và việc các nhà đầu tư cá nhân các nhà đầu tư nhỏ lẻ không mua được ở đoạn trước thấy là cổ phiếu điều chỉnh nhảy vào mua hoặc là cổ phiếu xác nhận nhảy mua thì đó là lý do dẫn đến sự thua lỗ sự thất bại đặc biệt là ai đã tự có cái lợi nhuận trong cái giai đoạn từ trước đây rồi họ lại càng tham lam họ lại càng muốn vào để tạo ra cái lợi nhuận nhiều hơn cái điều này bản thân tôi cũng đã gặp rất nhiều lần khi mà đã có lợi nhuận 20 30 phần trăm lại tiếp tục là thấy là thị trường ngon nhảy vào mua đó là lý do chúng ta bị thua lỗ thì cái chiến lược đầu tư trong đoạn này ờ, các bạn biết rằng là chúng ta sẽ giảm bớt tỷ trọng đấy ạ giảm bớt tỷ trọng giảm bớt margin đi và chúng ta tập trung vào những cổ phiếu nó đang tích lũy có nền là nền tốt giả sử như cổ phiếu thế giới di động <clears throat> cổ phiếu di động thì chúng ta nhìn này đây là một cái cổ phiếu cũng có nền rất tốt cổ phiếu này thì có những cái nhịp giảm trong quá trình tích lũy thì nó đã có những cái nhịp giảm đây chúng ta nhìn giảm này có những giảm thì càng giảm thì khối lượng bắt đầu có sự thu hẹp lại và chúng ta thấy là đã có những dấu ấn về giá khối lượng nó chứng tỏ có dòng tiền lớn nhưng nó chưa có sự quyết liệt chưa có sự quyết liệt tuy nhiên thì với cái quá trình giảm sâu có khoảng trống ở đây thì cái thời gian tích lũy nó phải cần nhiều hơn thì những cái cổ phiếu như này nếu chẳng hạn cổ phiếu có sự xác nhận ở một cái xu hướng này thì những cái đợt mà chúng ta mua này cái độ an toàn sẽ cao hơn rất nhiều so với những cổ phiếu mà đang quá dài như là cổ phiếu uh, Techcombank hoặc là cổ phiếu ACB ACB cũng đã chạy hết chu kỳ đây ACB và giả sử những điểm mua như này là những cái điểm mua mà chúng ta thấy là cực kỳ quan trọng và đến đây nó chạy hết chu kỳ thì chúng ta sẽ ta thấy rằng là cái sự dao động rất lớn khối lượng rất lớn nó cho chúng ta biết là đấy là cổ phiếu đã chạy hết chu kỳ không phải là chúng ta mua đâu ạ bởi vì nếu chúng ta mua trong loại này rủi ro cực kỳ là cao chúng ta thấy là khi mà cổ phiếu chạy hết chu kỳ này nó tăng khối lượng lớn và chúng ta thấy là những cổ phiếu khác cũng tương tự như vậy khi nó chạy hết chu kỳ tăng khối lượng rất lớn và chúng ta thấy rằng là nghĩ rằng là nó vẫn còn cơ hội cho chúng ta nhưng đó là cái lý do vì sao 95% các nhà đầu tư cá nhân với kiến thức kinh nghiệm không có lại tiếp tục theo dõi nghe mà ai đó nói là cổ phiếu tốt cổ phiếu uh, Hòa Phát là cổ phiếu để đầu tư dài hạn cổ phiếu Hòa Phát uh, anh Long là người ban quản trị rất tốt thế nọ thế kia có nhiều lý do nhưng bạn không hiểu rõ chu kỳ của nó đang ở đâu đây là chu kỳ ngắn hạn thôi còn chu kỳ uh, khi mà cổ phiếu bước vào chu kỳ chung và dài hạn lúc đấy chúng ta sẽ tính sau P&G cũng tương tự như vậy PNG về thế giới rộng là những ngành bán lẻ à, chúng ta phần phải hiểu đây này à, Dũng đã đưa những cái đi tín hiệu à, xác nhận rất là nhiều lần nhưng không có tín hiệu thì cũng không mua bản bản thân là khi mà chúng ta đã thấy có những dấu ấn lớn tức là có dòng tiền lớn tham gia vùng này các bạn nhớ nhá khi mà cổ phiếu tích lũy siết chặt đây có dòng tiền lớn tham gia này thì cái trường hợp này nó cũng tương tự như vậy tương tự như vậy đó tiếp tục cần phải tích lũy khi nó tích lũy và nếu tích lũy này nếu khối lượng nó không có sự cạn kiệt hoặc là nó nó tiếp tục gia tăng thì có nhiều trường hợp nó sẽ quay trở lại vùng đáy có nhiều trường hợp nó quay trở lại à, quay lại vùng đáy để nó rũ toàn bộ những nhà đầu tư đã đeo bám nó đeo bám nó trước khi nó có phải lên được nên với các nhà đầu tư mà mua sớm thì chúng ta có thể gặp những cái rủi ro nhất định và ở đây các bạn sẽ thấy rằng là à, việc mà cổ phiếu test lần thứ nhất này kiểm tra lần thứ nhất kiểm tra lần thứ hai và phiên vừa rồi chúng ta thấy là kiểm tra lần thứ ba đó là những yếu tố cực kỳ quan trọng trước khi nếu có xử thể xác nhận một phiên tăng khối lượng lớn thì các bạn có thể tham gia thì ở đây các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có hai cái cái góc nhìn góc nhìn thứ nhất là những cổ phiếu đã đạt đỉnh những cổ phiếu đã đạt đỉnh đã chạy ờ, đà hết đà ở chúng ta gọi là chạy hết đà Vinamilk ACB những cổ phiếu đã chạy hết đà Vietcombank và những cổ phiếu thứ hai là những cổ phiếu mà đang trong quá trình chạy đó là chuẩn bị tích lũy chuẩn bị chạy thường thì sau những cổ phiếu để chạy chạy là thị trường bắt đầu kết thúc các bạn nhớ nhá tại vì thị trường nó sẽ có 3 phân lớp các bạn nhớ 3 hoặc 4 phân lớp thông thường thì phân lớp thứ nhất là phân lớp của những cổ phiếu dẫn đầu như là cổ phiếu Hòa Phát, uh, Vinamilk uh, à, phân phân lớp thứ hai là những cổ phiếu ACB bắt đầu vừa chạy uh, Techcombank đã chạy trước đó cổ phiếu thứ ba đó là cổ phiếu Vietcombank tức là phân lớp thứ hai đã chạy rồi đã chạy đạt đỉnh rồi và phân lớp thứ ba là những cổ phiếu mà đang trong quá trình tích lũy khá là tốt đây là phú tài cũng đang tính lượng khá tốt cũng đang có dấu hiệu chuẩn bị chạy nên chúng ta nếu có mua thì chúng ta tập trung vào phân lớp thứ ba chứ không phải là chúng ta lại tiếp tục nhảy vào những cổ phiếu mà giá nó đã tăng trên trời rồi và chúng ta không hiểu về chu kỳ là chúng ta sẽ có thể gánh những cái hậu quả nghiêm trọng gáp cũng là phân lớp thứ ba tức là đang tích lũy và nó cũng đang có quá trình mà à, chuẩn bị bước vào một cái chu kỳ mới và ở đây chúng ta thấy rằng là cái cổ phiếu Masan cũng tương tự như vậy thế tất cả những cổ phiếu này nó đang ở phân lớp thứ ba việc mà cổ phiếu rũ bỏ tạo ra phiên squat hôm nay chúng ta nhìn là phiên squat tức là phiên mà kéo lên rũ bỏ thì phần lớn cái chuyên gia phân tích kỹ thuật thấy những phiên này là rất là khó chịu rất là là là là là à, đưa ra rất nhiều định nọ kia nhưng tuy nhiên thì khi mà xảy ra này chúng ta không nên quá lo lắng à, bởi vì những cái này nó chỉ là những cái quá trình squat là kéo xuống thôi thường thì sau những phiên này thì nó xác nhận nó tăng mạnh thì chúng ta có thể mua lại các bạn hiểu chưa nó, chúng ta có thể mua lại sau những phiên đấy à, tôi cũng xem <clears throat> rất nhiều các uh, phân tích kỹ thuật uh, và chia sẻ của các chuyên gia ở trong uh, những trang mạng thì đặc biệt là các công ty chứng khoán chia sẻ thì thực sự những phân tích kỹ thuật đấy nếu theo cái quan điểm của DVD theo quan điểm của Dũng thì thực sự nó mang chất chung chung họ phân tích chủ yếu là tập trung vào mới mấy đường trung bình động mà ACD với cái đường uh, uh, ờ, RSI chẳng hạn họ sử dụng như này họ có nói là cái này phân kỳ âm phân kỳ dương cái đường nọ cắt đường kia thực ra phân tích như vậy thực nó không có kết quả đâu ạ tôi khẳng định là những cái phân tích như vậy không có kết quả trong đầu tư đâu kết quả hoặc là nếu có thì có rồi rất thấp nó chỉ là những cái củng cố thôi củng cố trong việc và nếu chúng ta phân tích dựa vào này nó củng cố chúng ta nếu chúng ta chưa có kinh nghiệm nên một lần nữa thì uh, Dũng nói các bạn là chúng bạn chúng ta muốn thành công thì chúng ta cần phải theo dõi những cái phân tích dựa vào VSA hoặc là dựa vào những cái mẫu hình mẫu hình như của Mac Mini, của Viamonel, của Davat, của Srot, của Limo tất cả những mẫu hình đó đều là cho chúng ta thấy độ tin cậy rất cao <coughs> những cổ phiếu VHM tương tự đây chúng ta thấy phiên sổ quát này đấy sau đó tăng và ở đây nó cũng đang trong quá trình tích lũy nốt trước khi mà bước vào một cái giai đoạn cuối cùng Đấy, dặn cuối cùng và giai đoạn này thường bất ngờ bản thân thì các nhà đầu tư chúng ta đang rất bất ngờ đang rất là lo lắng đang ông nào cũng đang đoán đỉnh ông nào đoán đáy ở hôm trước thì dũng có có đưa là thị trường có thể tạo ra đỉnh ở trong cái vùng này tức là nó chạy nó rút nhưng nó không chạy ngay và nó lại tiếp tục tích lũy các bạn nhớ nhá nó, nó không chạy ngay tích lũy thì nó nếu nó chạy tích lũy nó lại có một nhịp nữa nên việc mà chúng ta dự đoán nhiều lúc là nó không đúng thì nó lại tiếp tục tích lũy thì nó khi mà tích lũy nó chạy được nhiều hơn các bạn nhớ nhá bình thường là đến vùng này nó chạy thì nó kết thúc ngay còn đến vùng này nó tích lũy nó chạy nhiều hơn nhưng ở đây các bạn cần phải nhớ một điều là chúng ta chỉ mua những cổ phiếu mà nó đang tích lũy đang tích lũy à, cổ phiếu này cũng đang tích lũy nhưng nó dao động hơi lớn thì chúng ta cũng thấy rằng là nó cái độ tin cậy sẽ không cao nếu mà tích lũy mà dao động lớn thì chúng ta gọi là độ tin cậy không cao để nó có thể đi lên được thì nó phải vượt qua khối lượng này cái khối lượng phiên này là phiên rất lớn khoảng 3 triệu cổ phiếu thì nếu nó có tăng nó phải vượt qua cái khối lượng này các bạn nhớ nhá nó vượt qua khối lượng đó thì lúc đấy chúng ta mới có độ tin cậy ở phiên này Dũng có khuyến nghị các bạn là có mua Dũng phải nói là nếu ở đây Dũng có khuyến nghị có mua nhưng khi mà cái việc mà nó gặp cái vùng càn đấy quá lớn nó không thoát ra được thì nó lại điều chỉnh và ở đây các bạn một số các bạn có hỏi là có xử lý không thì Dũng bảo nếu vi phạm 4% là chúng ta phải xử lý còn trong trường hợp mà nó quay trở lại thì các bạn sẽ thấy là chúng ta lại tiếp tục mua lại với khối lượng lớn để vượt qua cái này đấy là cái cách thức mà uh, trong quá trình đầu tư Dũng đã sử dụng có rất nhiều cổ phiếu Dũng bán ra bán ra xong lại mua ở đây Dũng sẽ nói cho các bạn đấy là những cổ phiếu ngày xưa Dũng đã sử dụng những chiến lược bán ra xong lại mua rất là nhiều chẳng hạn đây ạ đây là những cái chiến lược mà khi mà Dũng mua ở đây mua ở đây sau khi mua thì cổ phiếu không những không tăng mà quá trình rút bỏ thậm chí phải bán hết nhưng khi mà cổ phiếu quay trở lại lại mua tiếp các bạn thấy không ạ chúng ta bán ở đây cắt lót ở đây nhưng quay trở lại chúng ta lại mua tiếp chứ không phải là khi mà cổ phiếu cắt mua ở đây bị sai xong cắt lót cắt lót xong cổ phiếu quay trở lại tăng thì chúng ta lại không mua nữa những cái cổ phiếu dạng như này nó gặp rất nhiều trong cái quá trình đầu tư khi mà chúng ta vi phạm thì chúng ta cần phải bán ra để bảo toàn đây chúng ta chẳng hạn thế trong trường hợp này không phải cắt lót như đây mua xong thì cổ phiếu rũ rũ xong thì xác nhận thì cổ phiếu lại tiếp tục tăng và chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta cắt lót xong mà chúng ta lại không quan tâm nó cổ phiếu tăng quay trở lại là chúng ta sẽ mất một đoạn rất là lớn nên đầu tư nếu các bạn hiểu rõ về phương pháp thì các bạn mới có thể thành công được thay vì các bạn cứ nghe ai đó phím hàng nghe ai nó mách nước thì tôi tin chắc là các bạn sẽ mãi mãi chỉ là những nạn nhân mãi mãi chỉ là những người mà không thể thành công trên thị trường và tôi biết là 95% thậm chí là nhiều hơn con số đó thì cứ đi nghe ngóng các chuyên gia các môi giới phím hàng và bản thân các chuyên gia các môi giới chưa chắc đã đã hiểu rõ về thị trường và khi mà chúng ta uh, đã không biết gì rồi gặp một người không biết gì nữa thì chúng ta sẽ gặp những cái hậu quả rất là nghiêm trọng đặc biệt trong phái sinh tại vì Dũng cũng được roi vào rất nhiều cái room phái sinh nhưng thực sự là những cái chuyên gia uh, chia sẻ gần như là không có cái cái trình độ thực sự là không có trình độ nên chính vì vậy thì biết rằng phần lớn chúng ta bị thua lỗ do là chúng ta không hiểu rõ về bản chất về uh, biến động chu kỳ cổ phiếu hoặc là uh, họ không tham gia không roi vào đầu tư nên họ cũng không biết thực sự là uh, những biến động nó ra sao nên đấy là nguyên nhân chúng ta bị thua lỗ và ở đây chúng ta thấy là rất nhiều cổ phiếu như là uh, STB cũng biến động dao động lớn thì những vùng này Dũng lại không về kể cả nó đi lên thì cũng không khuyến khích là mua bởi vì nó dao động quá lớn thì khi nào nó siết chặt thì chúng ta mua cổ phiếu MBB thì chúng ta đã thấy là sau khi rũ bỏ đây rũ bỏ này bứt phá đi lên khối lượng ở đây rất lớn đúng không nó cần tích lũy thì đây là cổ phiếu lúc này sau khi siết chặt lúc này xác nhận nó là một cổ phiếu đáng để quan tâm các bạn thấy không ạ đó là cổ phiếu đáng để quan tâm thì rõ ràng là các bạn thấy là trong cả một giai đoạn trước cũng không không đưa ra cổ phiếu này nhưng đến thời điểm này thì Dũng lại tiếp tục đưa ra à, đưa ra nó không phải là tự nhiên còn lại đưa ra đâu nó phải đủ lượng đủ thì chất đổi à, khi mà tích lũy đủ thì cổ phiếu sẽ tăng đấy là những câu quy luật của đầu tư và chúng ta biết là sau đoạn này thì cái đặc điểm nhận diện nữa là các cổ phiếu penny bắt đầu có những tín hiệu uh, tăng và đó là lý do quỹ thị trường bắt đầu kết thúc một lần nữa thì xin cảm ơn quý vị các bạn đã lắng nghe theo dõi cái bản tin ngắn của Quang Dũng vào buổi sáng ngày hôm nay chúc các bạn có một uh, ngày giao dịch thành công và